rừng còn đực buông buông chuối trồng ngược nha các bạn nhé tôi đang để cái chuối độ cánh rừng này là còn chỗ này là gần lán nhé mai Xin chào tất cả mọi người nhé Hôm nay anh em ra thực lại Đi uh, vào rừng cung đường ờ, chúng tôi đang bắt đầu vào rừng Trong mặt săn mây Mặt săn mây Đây là chuyến đi cuối cùng trong năm Mới vào 1 nó sắp đi. Tuổi 5 đây không ai Đây là những con dốc đầu tiên. Nay đi quen quen thấy có vẻ. À, nay đi quen quen thấy. Em đi uh, ờ, 30 phút từ dưới lán vào trong lán trong. Hôm đấy đi. đi không nghỉ đi. Đi như bay. Mình đi như hết có 2 tiếng ra. Ừ. Đi một mình rồi đi vào sau ấy đuổi cây này làm được gì đây Biến đấy. em đang à, tập kết à, gỗ cây này đéo chịu lấy về nhỉ cây này là ai chứ cũng chuyển dần như tết đến nơi rồi đến nơi kinh nhân tô hù chuyến đi này anh em chúng tôi sẽ dự định là đi ờ, trong vòng 2 ngày một đêm tối nay sẽ ngủ lại ở lương sơn bạc và quậy làm gậy trống à vương đã làm gậy trống rồi cho anh cái không có dao à đặt cho anh cái à? từ đây vào uh, trong lưng sơn còn tầm 7 cây số đường rừng nữa anh em nhé giờ anh em mày chặt cây trống này để đi đâu đi rừng không có trống này không đi nổi mệt lắm <laughs> dùng điện thoại nhiều anh xin đặt vừa là ừ, trời sương ừ em đang bảo mua cho à, đạp cái GoPro nó cứ đi nó đi vào hang cái thứ đi săn quay thôi đoạn này ngựa lên là phải bò lên này đường cường nó từ biên tập mà vẫn đang bật kiếm tiền đấy à nhưng mà 6 tháng không ờ, có video là nó tắt à đạt đang đi lấy lá ngón nhá <laughs> lấy gì đạt ơi Nguy hả? Măng à, măng à? Ở chỗ này nghỉ, đấy, khoét này nghỉ. Đây, chỗ nghỉ chân của anh em. Cái gì? Bẫy à? Ông vác vào kia. Đợt cửa rừng đặt có một cái bẫy đâu cái này là cái sót đó đây đã đi trước chém gió cho anh quen ra có em đi thả hết rồi Tháng qua. tí nữa anh em mình đi thu thôi Cần có một hai con hôm, <laughs> hôm nọ thì à, tám con Đây hôm nọ anh em mình à, Hôm sau lại mớm <laughs> Hôm đấy ăn chị ăn ăn gì chuột thôi ừ. Chú bắt hết rồi, hôm nay làm gì có ăn Củ hành Cho vào xong Xin lỗi anh em nhá, trong đoàn là có một ờ, đồng chí là ờ, vừa mua được đôi găng tay <laughs> Nhìn nó hơi trắng tí nữa không anh em lại bảo là bốc phét đi, đi rừng mà sao găng tay trắng thế nhiều loại là hàng lắm đồng chí này là, lần đầu tiên đi rừng nên là kinh nghiệm đi rừng còn chưa được phong phú hôm qua trong kia ướt lắm anh ạ hôm qua đất bùn lên mới đi có được gần à, cây số thôi mà gỗ anh em đã hạ nhiều đây gỗ đinh à khởi động khởi động bắt đầu vào rừng có có to Ui, bắt đầu nóng bảo rồi đội cái thế là gì mình đi nhanh bắt ngựa đi không lại mình chung rồi dạ chị chung uh, à, săn chim cố nhá mẹ anh em hội anh em hội lá thun lại chờ chung kiếm con chim bấy không họ lấy mất cả bẫy rồi Nó đặt lộ quá Họ lấy bẫy à Vương ừ, Chắc bị dính mẹ lấy ra bắt đầu rồi Ừ Anh em ờ, anh em bảo là mấy ngày hôm nay nó mất mấy cái bẫy rồi đi rừng này là kỵ nhất là lấy bẫy của nhau lấy đồ của nhau là ờ nếu đấy nếu mà được chuột ấy, thì lấy chuột thôi còn để lại bẫy ai lấy bẫy đấy cần cơm của anh em lấy đồ đấy Phong ơi, dắt ngựa đi đúng đường nhá. thấm nhuận. nhuần còn mệt nữa là nữa đạt đang lấy bậy đây chúng tôi mới đi được uh, chưa được một phần ba quãng đường mà vào đây đã ánh nắng đã lọt qua rừng là rất kém đạt ơi lấy bẫy à anh đợi nhá đợi bạn đạt bạn ấy đi thăm bẫy xem có thì trưa nay trưa nay có thịt chuột ăn chắc không có Được không? Không được Ở trên còn đặt nhiều không? Khu ngoài này đặt gần đường quá mẹ Anh em à, đi rừng rất mệt nhé à, Nhiều lúc có tiếng thở phì phò các bác thông cảm tại anh em chúng tôi cũng không phải dân chuyên chỉ có đội à, đạt này vương với tuấn này à, chuyên ra đi, à, đi rừng cẩn thận lá hạn nhá cẩn thận lá hạn đấy này tôi theo chân đạt đi vào tận chỗ đặt bẫy xem xem là có đỏ không đỏ thì lại tươi nhé yeah. đỏ thì lại tươi tới tươi một cái chưa họ lấy hết rồi lấy hết cái lấy của mình á bây lấy gì lấy chuột đi chứ ôi cái bẫy này cũng mất rồi bẫy này cũng mất rồi họ lấy mất rồi còn mỗi một cái đây không trúng mất à? một cái còn còn một cái rồi để chế tầm năm sáu cái bẫy rồi mà anh không lên đâu có lên đi về đi bên này luôn đi ờ, luôn á cầm que cầm que cầm máy chết thật cầm, cầm máy ra đây máy nào nào mua của gâu anh em đi rừng quay cho anh em xem quả này quả này cầm bất tiện lắm trượt nó đi Hả? đây là gốc cây quả chuột nó hay ăn quả vàng danh nhá trong này Đấy, xong rừng đó đấy. trước vào đoạn này gặp cá lôi hai con nó ờ, đuổi nhau không làm gì được chỉ đứng nhìn đây cây mới tái sinh cây nó còn bé vào trong kia cây to lại hai anh em đi đường kia sương mù chắc tối nay lại ướt rồi à. đây là cho chú ngũ mình anh đi trước để thành đường mòn đi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 vừa đặt hôm qua hôm qua ra u uh, dính một con rồi có bữa tối rồi còn đực này bộ dài nó to chứ để đặt lại bẫy lại nha một cái xương cá nha các bạn nhé cái xương cá rất to cây này họ bảo bê 100 triệu ra nhưng mà không bê ra được nhất thì với mẹ đây rất khó biết nhìn mãi nữa ra may mắn là mỗi cá đều tiền quạt đặt chỗ kia cốc gì nó vào tai thôi hết rồi Còn may mắn được mỗi cái đầu tiên là buổi tối có đông rừng giấu ở trong này anh ạ <laughs> về xin vợ Đâu? chuột hang Mẹ chuột hang này, ú chuột hang này. mai mai Bây giờ, ô con chuột này mẹ như chuột chú ấy nhỉ? su ấy đặt cạnh con chuột mà. kể cả anh chụp lên rồi nó cũng biết anh bán được lúc nào ừ. không anh phải khoe cống mà anh có vẻ phải... Ờ, ờ, có thành tích chi nhỉ yeah. Đấy, anh em có thành phẩm rồi à. Slingshot đâu con gái u một con rái này ui này chị em chả sướng này nó nó tỉn cho nhỉ con rái này ui to như rái gà nhỉ ngựa của vương anh bảo vừa nãy dặn đấy tí nữa cả ngựa cả ba lô của anh sang lào thì... <laughs> à, vẫn đang say đắm với con chuột <laughs> chưa rời được Thôi vâng, em chào các anh nhá. Tiếp Ở đây có đồ rồi. Đây vừa được một con chuột À. quá anh em giờ mới đi một nửa đường thôi mà không thở nổi để cho anh em đi trước mình vào sau vậy chỗ này nắng tí còn nắng tí quay cho anh em xem tí nữa nó lại chui trong rừng già nó lại tối mịt quay lại chả thấy gì chuyến này à, chuyến này đi là anh em chúng tôi à, anh à, anh em à, à thợ đi lấy gỗ là chuyến cuối cùng của năm Thế, hôm nay là coi như là tổng kết luôn trong rừng thì mấy anh em chúng tôi bám chân theo sau nhé chỗ này đẹp quá này chỗ này ánh nắng nó xuyên vào cái cái rừng nứa này à, xuyên rừng nứa đường mòn chúng tôi đi giờ mới chắc là được à, một đường nửa đường nữa nhé hôm nào à, đến vào trong khu tập kết của lương sơn bạc thì anh em chúng tôi sẽ quay cho các bạn xem đây chỗ này đẹp quá này đây các cây ngay ven đường nó to đây là đường ngựa với trâu đây là đoạn này còn ngựa với trâu còn vào được còn vào trong kia này leo lên rừng lấy ờ, lên rừng núi đá ấy. lấy gỗ thì ngựa với trâu là phải để ở nhà để ở, ở chỗ tập kết ấy thì uh, chúng tôi đi vác gỗ về xong rồi tập kết ở đấy rồi thì cho nên ngựa thổ ra ngoài này thì ngày ngày mai ngày mai sẽ ờ, quay cho các bạn xem uh, hành trình đi lấy một khúc gỗ bách thì nó vất vả như thế nào nó nó chứ không phải đơn giản là như chúng ta thấy là những cái khúc gỗ bách để ở nhà như lọ tăm các cái bình hoa các cái lục bình cánh tủ nó nó nhìn nó đẹp đấy thôi nhưng mà cũng à, bao nhiêu mồ hôi công sức của anh em thợ rừng nó đổ vào đấy thợ rừng thì rất đẹp nhé rừng này nó có cả chuối cả cây to cả chuối này, đường trâu đi đá bóng nhảy đi bước một đá không bùn đất này, chúng tôi đi ờ, chắc phải hai tiếng nữa gần hai tiếng nữa mới đến nơi thì uh, đến nơi là tầm khoảng à, một giờ một rưỡi thì sẽ ăn trưa ăn trưa thì anh em ăn trưa xong rồi ăn nhẹ nhàng rồi xong tranh thủ này đi lấy gỗ về luôn để lán luôn để à, chiều mai sẽ quay ra chiều ngày mai sẽ quay ra anh em à, bỏ xa thôi anh em đi ké hai anh em đi ké kia vẫn đang còn bàn luận về à, về bitcoin với cả đồng coin anh em ạ này, đường đường như này đường như này mà đường đường như này mà mà trâu ngựa nó vẫn kéo được những cái khúc gỗ những khúc gỗ mà bằng cái, cái sập ấy cái phản ấy, ra được tay tôi bị dính lá hàn này sao đó ạ để tắt máy đi anh em nhé quay cho anh em cùng xem Đấy, hót líu lo hôm nay tưởng ờ, đi cứ tưởng trời mưa mà cuối cùng lại nắng lại trưa trưa lại thấy nắng may quá đường nó chỉ có một hai đoạn nó trơn chứ còn còn chứ còn các cái các cái đoạn nó nó, nó chỉ hơi ướt ướt như này thì con mình vẫn đi được vẫn đi tốt các khu cụ bên đường đấy anh em chúng ờ, đây, đường chỗ này là đường rẽ là đã đi được 2 ờ, phần 3 được 2 phần 3 quãng đường đó cây này là cây ờ, bóc vỏ nha anh em ạ bóc vỏ này làm thuốc đây anh em bóc vỏ này làm thuốc cũng chả biết cây thuốc gì anh em biết cây gì thì comment bên dưới nhá hai cây này anh em bóc vỏ lấy ờ, thuốc à? anh em biết cây này cái thuốc gì con mình bên dưới nhá hôm nay thì anh em ờ, tôi sẽ cố gắng là vừa đi lấy gỗ và lấy một số cây một số cây thuốc uh, thuốc không phải thuốc quý thuốc uh, như là cây uh, huyết đằng này cây cây uh, bổ máu cây uh, uh, quả muối khô đây, đây này. Rồi là một vài cây uh, cái khác nữa thì uh, anh em đi rừng nhiều biết nhiều hơn tôi tôi chỉ gọi là đi ké thôi đi đi cũng vào mấy lần rồi nhưng mà nhưng mà kinh nghiệm mình cũng chưa có hay có đồng chí đạt này thì thường xuyên đi kinh nghiệm rất phong phú cái cái, cái chuối đó chuối trồng nhiệt đâu à ừ cái bộ đây buồng buồng chuối trồng ngược nhé các bạn nhé tôi đang để cái chế độ tối để cho cái màn máy quay nó được nhiều pin cái cái cây mà nó lạo vỏ kia là cây gì nhỉ đây nhỉ đấy cây ăn được ngủ được đấy Bảo à lấy cho vợ mà thế à tôi thấy họ nạo bao nhiêu hai cây đấy này Đấy, ờ, mai ra mà thư thả thì nạo ít nhỉ Lệch quá Chỗ đấy cái đấy là đun nước à quá đây vào trong này này ánh nắng nó tắt rồi bắt đầu nó lầy đi rất vất vả cỡ cái vừa nãy quay cho các bạn là cái buồng chuối rừng mọc ngược nhé buồng chuối rừng mọc ngược rất hiếm đấy các bạn này theo chân anh đạt này đi anh em tôi thực ra là bảo đi uh, suối đi uh, ấy thì còn uh, còn theo kịp chứ bảo đi rừng thì mà theo kịp các anh ấy thì, thì không thể theo kịp đây được vừa đi vừa đợi chán ấy. đợi tôi uh, review cho các bạn xem cái quãng đường vào lưng sơn bạc như thế nào chứ còn để mà các anh đi chắc gần đến nơi <laughs> ờ, chỗ dắt đi đấy Ôi con này tối quá Đây bây giờ là Bây giờ là khoảng 11 giờ trưa mà Và trong rừng nó tối om này đấy ờ, Tối om chả nhìn gì đấy Đấy ra chỗ Không có cái bóng ờ, cây nó che lại Sáng sáng được tí âm u đây là vẫn là đang là đường nhé có đường nhé còn uh, chiều hoặc là sáng mai thì tôi sẽ theo chân anh em là là là, là đi rừng đi rừng cho các bác xem này mới uh... đây ôi mệt lắm em đi vào đi em vào anh đây đợi thôi lên đây thăm thăm nữa thăm thăm có bẫy thì thăm thôi vào thăm bay anh em nhá sau này tối tí vừa đặt hôm qua thôi nha. biết là thế nào ấy ui gì lại cho mua <laughs> không có không có xa lạ thậm chí là vợ chung <laughs> <laughs> tí lại thấy mẹ sờ đít lại thấy rỗ rỗ mẹ thấy một đống bi ờ, thấy đống bi ờ, vương đang à, lấy củi thì trưa nay ăn tạm cái gì thôi xong rồi uh, đi lấy bẫy rồi là đi uh... Ờ, Ui, đây giới thiệu với anh em đây là, sản phẩm của anh em lương xuân bạc nha một bụi hành đạt ờ. <laughs> trồng đây, đây, đây. lần trước thì anh em vào là ngủ ở lán này nhưng mà hôm nay chắc có khả năng là nếu mà trời đẹp như này thì sẽ vào hang ngủ tại nếu mà nằm ngoài mà trời sương mù thì ướt hết thì không không ngủ được đâu trước ấy. Ừ. Như ấm hơn tí. Chỗ này Nhất là cái sang hoa trà vây được. trên hai thì ấm Hôm nay cưa ngon chứ Tuấn? Vâng. Hôm trước tại thằng à, thằng, thằng, thằng sướng nó quên tiếp thì ừ. để ở đây thì anh em mình lên trên kia lấy củi hút đấy sẵn ăn. Đây rồi, củi đây rồi. Đấy mà. Củi trên đấy cơ mà, hang cơ mà. Hang đầy mẹ. Tập kết lại chuẩn bị sẵn tối là chỉ đi vẹn say lên đấy chỉ có nằm ngủ thôi <laughs> cứ, cứ đốt lên trước ờ đốt đấy này thì đấy bây giờ xả này à vâng. cái củi này đấy Tuấn củi đốt này Ui thế thì anh em đây là củi đốt tối của giật của mình cái củi đốt tối của anh em đây củi đốt tối đây củi ông này ăn được củi ờ, mặt ờ, tầm khoảng 35 ờ, củi đốt tối 40 à, 40 không 40 không ít rác ờ, để ăn Tết cho ngon. Ờ, ừ, mà đi mình đốt. Sợ cháy rừng không? Không, mình để những chỗ gọn. Chỗ này nó quang ấy. Cây. Chiều nay lúc anh em mình đi trong đốt thì. Ừ. Đây, rác từ trong mấy năm nay không dọn hai 20 năm này có dọn đâu Cỏ vẫn còn nguyên đấy kéo à, ừ, à, làm ấm chè nhỉ ừ, em uống chè không ừ, ừ làm ấm chè dạ, dạ, Đun nước dạ. nước làm ấm chè chặt vào cái rang ấy luôn nên đây này ấm đây này ừ, nó mới thơm ờ, thơm đeo à, anh mẹ uống nước cái rang đun chưa đun rồi ấm luôn pha vào đấy luôn mấy chặt rang mấy cho đun nhé nước cây rang này chặt mấy cây rang cho vào đấy đây này <laughs> chặt mấy cây rang <laughs> cho vào ấm luộc chè rang chè rang này cái gì จะมีเทือกผมไม่มันแค่นี้เลยเทือกเขาเดี๋ยว được đấy thử phong là chủ tịch Lại cả bẹt chứ đội nước thầu nước kia mưa cứ hươn Ờ, đi đâu có toàn thuốc lào sạc ký hơn mệt được tên cả Ông mua sữa lục เต็งทันมีเขี้ยวนึงดิ cái lắp của nó đâu rồi vừa cái đẻ à Tuấn Không có nắp. vặt lắp nó đâu không có nắp mẹ tôi đoán mẹ anh lắp đi. kéo hươn Đấy, anh em đang bàn cái gì tôi cũng chả biết. Cái mày À, và thá với nàng cái này mà à, chuẩn chỉ 25 cái này. Đấy giáo đời là đấy, ừ, như thế này. Ý là cái này là đấy. Hả? không khí nó khác hẳn luôn mới thở nó chả thấy chủ tịch với không chủ tịch giám đốc có muốn gọi tôi giờ này thì cũng chịu rồi tôi không có sóng <laughs> chấm hết bây giờ có chủ tịch nước với tổng bí thư gọi cũng không gọi tôi chịu luôn không biết tôi đâu vợ tôi không biết tôi đâu cả ông toán khá kéo hao khứng đầu tiên cho mình nè ខ្លួនខ្លួនហាមហាមយ៉ាំយ៉ាំទៅនេះគឺគោកមិននេះគៀងមិនគោកទៅមិនគោកទៅយ៉ាំអានហោអងណាបាទmặt free này. Ở đây anh em bàn là những cái lấy gỗ đi quanh quanh đây quanh à, lán này, quanh lán ăn trưa để xem có cái gì hay hay không. chưa có bắt đầu có khói lên này Đấy, đi vào rừng này không khí không khí uh, thích lắm anh em ạ thở nó, nó dễ chịu mà nó tiếng uh, ờ, nó không tiếng động đây, các cái cây này mình nhìn ờ, thấy bé bé thôi nhưng mà nó nó cao nó cao có cao ờ, thẳng tắp cây nó thẳng này cánh rừng này là còn chỗ này là gần lán nhá mai đi ờ, lấy ấy tôi sẽ tôi tôi tôi sẽ quay cho anh, anh em xem là cái cái cái đi lấy được một cục gỗ bách thì nó nó như thế nào cây này anh em nó cưa rồi này tiếc chưa đây, ngứa tay chặt này thì ấy thôi mà ngứa tay chặt cho lầm củi cây rừng cây rừng cây rừng đây, các cây này là từ thời các cụ hạ quay lên đây dưới tán rừng là không hề có một cái, cái cây bụi nào mọc được những cái rừng già này không hề có cây bụi nào mọc sạch rất sạch không một con muỗi con ruồi À, tôi cũng đi à, vào đây hai ba lần rồi nhưng mà lần này mới uh, gọi là có đủ sức khỏe để quay cho quý vị và các bạn xem nhé mọi lần đi vào đến nơi thì là đã mệt lắm rồi không, không muốn sức đâu để quay nữa để nói theo được anh em theo được anh em đi rừng này nó cả một kỳ tích